Giờ tôi lại lang thang Tình yêu thì miên man Ngày xanh cùng mây tung tăng tự mình bên phim đàn Nhìn em mình ngơ ngang Lòng anh chợt hơi khang Tình yêu này đến đúng lúc thế anh sang vụt qua Nụ cười tỏa hương nắng Bình minh và mây trắng Hình như đều kêu tôi ôi thôi tình yêu đến rồi Chẳng ai phải thắc mắc Còn tôi thì đã chắc Nàng ơi nàng hãy đến chia lấy tâm hồn tôi Thế giới bé thôi tô được bằng đôi mắt em Đừng khóc em ơi Hãy để lên vai này anh gánh vác thay Ngày nắng quanh năm chẳng sao Mà ngày mưa chỉ một ngày Chỉ một ngày mưa như thế mà em đã vội buông tay I'm in love Một nắng quấn lấp chân mây mờ xa I'm in love Thành phố chia tay mỗi riêng mình ta I'm in love đâu bên tình yêu mới thiết tha Chỉ crazy mê fall in love Lời chưa nói Anh ta vào trong cơn gió nhân với mây trời Tình yêu đó Chỉ riêng anh biết anh cũng chẳng mong hơn nhiều Một buổi chiều ngập tràn mênh vỡ Rơi ra từ hạnh phúc riêng anh Suýt nữa thì người đã biết yêu thương một anh đã tương tư lại sợ em sẽ từ chối nên anh mới viết ra tâm tư lòng này vậy thì cần gì nên và hoa vì em cũng chỉ đến rồi xa vậy thì cần gì nên và hoa khi chính em là một món quà và ngọn đèn khuya cũng đã tắt Từng lời đám nước cũng đã mệt Chỉ còn hơi mới lay lắt Gọi mời hắn theo sát bên em Và màn đêm phủ xuống vang rượu men được uống căn phòng ấy ngập đầy khói thuốc lá Bỗng mọi thứ đã trở nên chẳng còn đẹp và lãng mạn như bức tranh vẽ bởi nến và hoa Yeah, em giờ này ổn chứ? Liệu có cần tìm một lối ra? Em giờ này hiểu chứ? Hiểu chứ? Con đường em chọn đầy rồi trá Đến gần bên em là người lạ Một điều gì đó được trải qua Một điều gì đó với một người nào đó và một ngày nào đó em tẩy xóa Dừng lại một chút chưa từng mơ đi hết long châu rồi xong mình về tiền giang long xuyên cần thơ hồng trước kia trở về nhánh hương tình thoáng trên câu thể anh ước rằng rằng một mai anh biết anh đón em vào sáng mai trong lành nhưng đó mai là giấc mơ vì ai vì ai vô tình lạc mất anh giữa thành thang do dữ dối ren. anh có thể nắm tay em để em không phải tìm anh nữa không sao anh vẫn chưa thấy em đã cố gắng để mình sống như em vô tình như thế thôi em vô tình như lấy anh mà sâu đậm của nỗi nhớ em có biết là gì không là thứ trong em chỉ nghĩ về mình anh thôi Tận cùng của tan vỡ Em có biết là gì không Là ngày em vẫn trông rất xinh đẹp Em anh lỡ lời không về Giá như dòng thời gian còn quay để trở lại uh, biết rằng những khúc mắc vẫn cho cả hai nhiều trở ngại đôi môi vẫn hững hờ tim ai bỗng sững sờ chẳng đoán trước được sự liên kết lại mỏng manh lững lờ nhưng chuyện đã qua thì qua rồi giấc mơ nào chẳng xa vời một hình dáng một mái tóc nó vẫn là em mà ta đợi ta đợi bình minh đợi hoàng hôn đợi em về hôm qua đợi chờ mình chờ thời gian chờ em về bên ta